say đắm tình nồng ấm vai kệ vai ta dệt bao hoa bông như khói mờ ngày hát xưa nay còn đâu bao mộng xưa tan như giấc mơ ôi giấc mơ màn đầy u buồn ôi ta tiếc xưa yêu cuốn xí người nỡ quay mặt đi ân tình xưa này như giấc mơ ôi giấc mơ tan trong nhớ ngàn đậm tình nồng ấm vai kỳ phai ta sẽ bao hoa cầm đắm say đôi trái tim ngất ngây ân tình đôi ta sánh vai chồng vương trắng cùng hát cô tình yêu ân tình kia như trăng sáng soi ta hứa yêu thương nhau suốt đời xưa bông như khói mờ ngày tháng xưa nay còn đâu bao mộng xưa tan như giấc mơ ôi giấc mơ màn đầy u buồn ôi ta tiến xưa yêu cuốn gì người nó quay mặt đi ân tình xưa này như giấc mơ ôi giấc mơ tan trong ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàng ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàng ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàng